Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt phần mềm QB 10. Các bạn tải gói ờ, cài đặt ở ờ, link mình để dưới phần mô tả. Tải về các bạn giải nén, các bạn sẽ được ba cái thư mục như thế này, ba mục như thế này. Đầu tiên, các bạn vào QB cài cái số 1 số 1 đó là E-link Control cứ ờ, bấm ờ, nét là làm nó ra cài tiếp theo kỷ niệm tiếp theo mình cài Elin shop Elin cái phần mềm này nó sẽ bẻ khóa cái phần mềm mà Elin mình với vừa cài á phần mềm này chạy khá là lâu cho nên mình sẽ à, đây nó hiện như thế này là ok nó chạy lâu lắm khoảng 10 15 20 phút gì đó mình sẽ bấm nhà thu nhỏ để mình cài cái phần mềm tiếp theo phần mềm QA10 10.5 mét là nó cài rồi các bạn chịu khó đợi tí Mình có đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5. Các bạn cứ cài theo thứ tự là ok. Rồi tiếp theo các bạn vào số 4. Copy hai file này quăng vô cái socket mình mới vừa mình có để relay continue ok rồi qua một số 5 rồi tiếp theo một số 6 luôn sau đó mình qua phần plugin đầu tiên là auto tune các bạn cứ cài thứ tự lần lượt từng phần từng phần thì sẽ ok thôi ở đây mình bỏ hết mình chỉ để VST 3 thôi 64 bit cái nào cũng vậy hết mình bỏ hết cho nó đỡ nặng máy chỉ để lại uh, ví T3 64 bit ok tiếp theo rồi các bạn copy hết cái này quăng vô cái à, socket mình cũng để sẵn rồi thả vào thôi các bạn kéo vào hoặc là copy rồi mở lên rồi bắt cũng được sau đó là quay và quay này là nó rất là nhiều lock in nó cài cũng khá lâu mình cứ thu nhỏ xuống cài tiếp phần mềm khác AR phần mềm này là tạo tiếng vang lắc in này tạo tiếng vang pháp filter rồi này là EQ cắt tần số rồi mình vẫn để SVT 3 cho muốn biết ha ok cài đặt rồi, ok bỏ qua rồi cái cuối cùng mình không có dùng nữa mình không cài rồi. trong lúc chờ đợi mình sẽ cài đặt một số thứ đầu tiên các bạn à, vào vào sau control panel mình sẽ tắt hết tất cả những cái không cần thiết mình chừa lại số 1 thôi 2, 3, 4 mình tắt hết bên mic cũng thế rồi ẩn nó đi luôn mục đích là để nó đỡ chiếm chỗ nhìn nó đỡ rối ok ha một tiếp theo các bạn gõ ACO vào star gõ ACO mở phần mềm này lên rồi các bạn tích như như mình sao card của mình đó là Audion AD4 nó có driver cho nên mình phải cài driver đối với sao card K10 hoặc là icon upboard thì không cần Google Drive thì có rồi đây là một cái project mình đã chia sẻ nếu mà các bạn không thấy nó hiện icon của bay thì các bạn vào chuột phải vào chọn Robati rồi à, tìm đến cái à, phần mềm Cubase 10 ok nó đã có rồi đó bây giờ mình bấm enter rồi mở lên lần đầu tiên nó sẽ load rất là lâu do nó phải quét ờ, các plugin á nó hiện thông báo gì các bạn tắt đi không quan tâm đâu một lát mình còn cài đặt lại nữa cancel cũng được ok cũng được rồi bây giờ mình mới bắt đầu cài nè vào studio device setup rồi các bạn chọn như mình chọn ISO rồi ok tiếp theo vào cái icon phía dưới nè chọn big driver chọn cái card của mình các bạn xài icon hoặc là K10 thì không chọn dòng trên ISO for on của mình nó có driver riêng mình sẽ chọn driver của mình rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ nhấn F4 và chọn input output mỗi cái sao cạc nó hiện tên khác nhau các bạn cứ chọn đúng là được xem lại ha quên mình còn một bước nữa là link nó qua số 3 và số 4 ra đây Tắt, ngắt các bạn ngắt kết nối hai hai cái sợi này và kéo nó qua số 3 và số 4 xeo lại ha ừ. quên xeo là mới mốt phải làm lại á xeo ừ. lại bây giờ ok mình sẽ ờ, chuyển âm thanh qua Cubase để test thử âm thanh nó như thế nào à trước tiên mình phải làm gọn mấy cái này nè cho nó đỡ rối hiện quá nhiều mình chỉ để là insert như là send thôi ha rồi ok mình qua âm thanh Cubase ha Alo, alo. Rồi âm thanh nó ra vào rồi ha. Bây giờ mình sẽ test thử một bài. Rồi. Bài này bài này mình sẽ hạ hai tông. Rồi mình sẽ search search key mất em rồi anh mới biết bình yên là đâu khi chúng ta xa rời anh mới thâu con tim u sầu nhưng tiếng yêu ngày nào chỉ làm thêm đớn đau cố quên những ngọt ngào mình từng có với nhau vì anh có biết bao lo âu cuộc sống chẳng thể mang đến những điều em muốn thời gian trôi em đã dần đổi thay một người vẫn giữ một người buông tay anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình nhưng vô tình đánh mất thời gian ở bên cạnh em người đàn ông trong tay chẳng có gì tương lai quá mơ hồ anh mơ về mai sao nhiều hơn những gì anh có sao em tay khi vẫn có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin lỗi buồn màng rồi ok cái rosette mình chia sẻ là rosette miễn phí âm thanh nó không được như thế này nếu mà các bạn muốn ờ, hay như vậy á thì à, liên hệ cho mình qua số điện thoại ở dưới phần mô tả. Phí cài đặt là 400.000 đồng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.